đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai thì ta nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta có vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao